nằm trong khu giấy, khu phân lô, khu xây dựng, khu đồng bộ nha. Với một mẫu nhà phải nói là rất tuyệt vời và rất đẹp. Nhà mình thì à, với à, xây dựng công năng sử dụng là khu vực sân đậu xe máy, gara ô tô, phòng khách, phòng bếp và có 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh và có phòng thờ giặt sân thượng trước sau. Hướng nhà mình là hướng chính bắc nha. Nhà này thì có sổ hồng riêng cũng như là giấy tờ hoàn công đầy đủ gia đình mình thôi. Mua bán công chứng ngay trong ngày đều được nha quý vị. Một mẫu nhà mới thiết kế đẹp và được gia chủ là tặng full nội thất. Với à, căn nhà mình thì nằm ngay sát bên lại khu vực công viên cũng như là trường học, bệnh viện, siêu thị nha. Ở đây với một căn nhà phải nói là rất tuyệt vời và rất đẹp. Căn nhà mình đây thì à, với à, một vị trí, một con đường phải nói là à, rộng rãi và thoải mái này, một con đường thông nha. Chị có thể là vừa mua ở và mua để mướn phòng công ty, kinh doanh và buôn bán thì tuyệt vời nha quý vị. Đây với con đường nhà mình đây là một con đường nội bộ lên đến khoảng à, 6 mét và nằm trong khu giải khu nhà lầu ở ờ, rất là tuyệt vời, một căn nhà xây mới và với ờ, nhà chúng ta thì được gia chủ thiết kế đẹp này với mẫu hiện đại 2022 và một căn nhà nằm trên vị trí ờ, tọa lạc ngay trục đường thống nhất thuộc phường 11 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh và gần với lại khu vực đường Quang Trung luôn và đây là con đường thông nha lại với ngay sát bên lại khu vực siêu thị Lotte và ngay sát bên với lại khu vực bệnh viện Hồng Đức lại với ngay gần với lại khu uh, Cityland Đấy với một căn nhà phải nói là tuyệt vời nằm ngay sát bên lại khu vực trục đường của đường à, Phan Văn Trị và đường Nguyễn Lượng luôn nha quý vị. Một mẫu nhà thiết kế à, khá là tuyệt vời bên ngoài thì được cha chú là trang trí với những các cái à, chậu cây, chậu hoa khu vực bên ngoài mặt tiền này. Và nhà mình thì nằm trong khu giấy, khu ở rất là an ninh yên tĩnh thoải mái nha. Khu này thì đã ở lâu năm rồi, một khu phố mới đẹp và căn nhà này thì à, được gia chủ là thiết kế cũng như là trang trí những các cái họa tiết và những các cái um, bức tranh, bức ảnh và bên ngoài thì à, chúng ta sẽ có một lớp cửa sắt và được gia chủ làm bốn cánh. Khu vực bên trong thì chúng ta sẽ có một lớp cửa nhôm xin pha kính cường lực 10 ly nha quý vị. Và ở khu vực đây thì chúng ta sẽ có cái khu vực đậu xe máy cũng như là khu vực gara ô tô. Nhà mình thì được xây dựng với thiết kế là một trệt, một lửng và ba lầu với thiết kế là lửng ngược nha. Nhà mình đây thì có chính hướng là hướng Bắc, phù hợp cho những ai thuộc mệnh theo phong thủy là Đông Tứ Trạch. Và với một căn nhà là ngang 4m2 và độ sâu là lên đến 15m à, rưỡi nha quý vị. Với xây dựng mới và đẹp, thiết kế à, mẫu nhìn rất là hài hòa và sang trọng nha. Một mẫu nhà phải nói là rất tuyệt vời cho anh chị mình mua ở hoặc là mua để mở phòng làm công ty. Để với à, đầy đủ công năng nha quý vị. Bên trong đây thì chúng ta sẽ có một cái phòng vệ sinh này cũng như là sử dụng cho bên dưới công năng ở khu vực phòng khách và khu vực gara ô tô cũng như là bên trên khu vực à, phòng bếp của căn nhà mình trên lửng nha. Và đây là một căn nhà xây dựng thiết kế lửng ngược và gia chủ đã full nội thất đầy đủ hết rồi. Anh chị cô chú mình mua chỉ việc là sách vali về ở thôi, một căn nhà phải nói là rất đẹp và tuyệt vời. Nằm trên vị trí ngay trục đường của đường à, Thống nhất thuộc phường 11 à, quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh và một mẫu nhà hiện đại đẹp và sang trọng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 uh, gỗ kèm theo là những các cái xế dán tường và có trang trí những các cái ờ, bức tranh bức ảnh nha quý vị ở dưới uh, không gian phòng khách thì uh, được gia chủ là mua và tặng gia đình mình với một bộ sofa và có kệ để tivi và tiếp tục thì em sẽ mời tất cả cô chú anh chị mình khách hàng cùng uh, di chuyển lên khu vực bên trên nha quý vị để uh, trên lửng chúng ta sẽ tham quan cái phòng uh, bếp của căn nhà mình nha và khu vực cầu thang đây thì uh, sẽ được gia chủ thiết kế với um, mặt đá hoa cương uh, tay vịn bằng gỗ căm xe và lan can thì được làm bằng sắt nha quý vị với nhà mới đẹp và nhà mình thì có hai giếng trời một giếng trời là khu vực đường sau và một giếng trời là ngay khu vực ở cầu thang luôn và bên trên đây thì à, sẽ được gia chủ là tặng lại cho quý vị mình với những các cái um, bộ bàn ăn và có những các cái tủ này điều hòa và những các cái uh, bức uh, những các cái uh, phên gạch dán lên tường và có những các cái bộ bàn ăn Đấy, và có cửa sổ lấy gió và lại ánh sáng như quý vị một căn nhà rất đẹp và nằm ngay khu vực vị trí trung tâm với nằm trên ờ, khu vực ờ, đường ờ, Thống Nhất thuộc phường 10 một quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh và ngay sát bên lại khu vực bệnh viện Hồng Đức và ngay khu vực trung tâm. Anh chị của chú mình di chuyển đi lại về các cái khu vực sân bay và Bình Thạnh, Bình Tân và Tân Bình Tân Phú cũng dễ dàng và thuận tiện nha quý vị. Một căn nhà phải nói là xây dựng rất đẹp và tuyệt vời. Không gian nhìn rất là rộng và thoáng với một căn nhà là ngang 4m2 và độ sâu là 15 m rưỡi nha quý vị. Xây dựng phù nội thất rất đẹp mà tuyệt vời với một mẫu nhà hiện đại và rất là sang trọng nha cô chú anh chị thì à, đại gia đình mình chúng ta xem cũng là quan tâm ở trên kênh hệ thống YouTube cũng là trên hệ thống kênh TikTok và trên à, Facebook, Zalo, Fanpage cũng như là quan tâm đến căn nhà này và muốn sở hữu ngay cho mình thì hãy nhấc máy và liên hệ ngay về bên kênh nhà đất bên em theo hai số điện thoại ở bên trên màn hình của quý vị để em đi xem trực tiếp ngay căn nhà phố đẹp và sang trọng đẳng cấp nằm trên à, khu vực vị trí ngay trung tâm với ngay đầy đủ những các cái tiện nghi công viên bệnh viện trường học và với một mẫu nhà đẹp tuyệt vời gia chủ là phu nội thất nha quý vị <coughs> trên đây thì à, sẽ được gia chủ là tặng giường cũng là có bàn trang điểm kệ đế tivi và có điều hòa và những cái bức tranh rèm cửa này quý vị với một mẫu nhà phải nói là rất đẹp và tuyệt vời sang trọng với à, khu vực không gian phòng vệ sinh cũng là được gia chủ là thiết kế với uh, hàng là Limax nha và, và vòi tắm hoa sen cũng như là có cửa thì cửa nhôm xin pha kính cường lực nha quý vị khu vực đằng sau đây thì à, chúng ta sẽ có cái phòng à, ngủ số 2 thì ở ngay khu vực cầu thang đây chúng ta sẽ có một cái giếng trời để lấy gió và lại ánh sáng đằng sau đây thì à, chúng ta sẽ có phòng ngủ này Đấy, và được gia chủ là tặng. phần vâng, thì uh, bên trong đây chúng ta sẽ có những các cái nội thất cũng như là giường tủ và bàn trang điểm kệ để tivi đầy đủ hết rồi. Một căn nhà đã được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết cho cô chú anh chị mình rồi nha cô uh, quý vị. Một uh, mẫu nhà đẹp và nằm ngay khu vực vị trí trung tâm, ngay sát bên là khu vực Bình Thạnh, Bình Tân và Tân Bình Tân Phú. Cũng là di chuyển lại những các cái hướng dễ dàng và thuận tiện nha. Một căn nhà phải nói là rất đẹp và tuyệt vời với giá bán cực kỳ là mềm mại và yêu thương chỉ với 9 tỷ uh, uh,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 một nốt nhạc luôn nha quý vị cho những à, khách hàng nào đang à, cần mua nhà ở gấp thì à, căn nhà này là xây mới và sổ sách giấy tờ đầy đủ hết cho gia đình mình rồi anh chị cô chú mình mua thì à, tất cả những các cái phí không phải mất nha chủ nhà người ta chủ nhà sẽ à, bao trọn luôn cho quý vị mình với những các cái phí cũng như là phí bao sang tên và cũng như là phí môi giới tất cả luôn thì à,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 một mẫu nhà phải nói rất là đẹp và tuyệt vời với à, giá chào bán cực kỳ là mềm mại và yêu thương đang được bên kênh nhà đất bên em chào với một cái giá bán cực kỳ là mềm mại luôn nha quý vị. Nhà mình thì đường thông, anh chị vừa ở vừa kinh doanh và buôn bán, một căn nhà là ngang 4m2 độ sau là 15m hơn. Đấy thì uh, gia đình khách hàng chúng ta xem cũng là quan tâm mà muốn lựa chọn cho mình một căn nhà ở ngay khu vực vị trí thuận tiện đi lại. Di chuyển xe cộ đi lại thì uh, dễ dàng và uh, với một căn nhà mới, nhà này thì uh, xây mới lên luôn nha quý vị.